xin chào tất cả các bạn nhé Chào mừng các bạn đã đến với chuyên đồ thập tứ nương XFMB của mình Sau giờ quay thì mình cũng à, quay trở đây ngồi soi cầu chốt số cho các bạn Chúc các bạn đang theo dõi video của mình có một buổi tối đầu tuần à, vui vẻ này à, ấm áp bên người thân và gia đình các bạn nhé Chúc các bạn có một tuần mới làm việc hiệu quả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 mình xin một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé đó một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó cũng khá là đơn giản thôi nhưng nó lại là cái niềm động lực rất là lớn đối với mình để hàng ngày mình có thể là có động lực để ngồi soi có chốt số để phục vụ các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều Giá dạ, đặc biệt thì hôm nay giá kép 33, nhất to thì giá 29. Với lô tô thì ngày hôm nay cũng khá là đồng đều, không đầu nào và đít nào bị câm cả. Đó, đầu 8 này ngày hôm nay khá là rực rỡ à, với 84 ba nháy lô các bạn nhé, rất là tương bừng và rực rỡ. À, tiếp theo cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 32 và 71 này. Đó, đặc biệt thì giá kép 33 thì cũng như mọi ngày thôi mình chỉ điểm à, sơ qua một chút cái kết quả vậy để tránh làm mất nhiều thời gian của các bạn và bây giờ thì cũng như mọi ngày mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn bạn này hàng ngày thì mình đều mở lại cho các bạn xem mình sẽ không giấu giếm các bạn bất cứ điều gì cả ngày hôm nay hơi đáng tiếc một chút khi mà mình đã chưa đưa được các bạn về bờ với cả cái cầu đề ăn thông và cái cầu lô đó cũng rất là xin lỗi các bạn thế nhưng mà mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều ở những cái video trước rồi đấy là ở trên video ấy thì mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn những cái cầu kèo rất là đẹp rồi nhưng nó là những con số công khai thì cái khả năng giam số rất là cao luôn đấy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 thì các bạn mà ai mà tin tưởng mình thì có thể kết bạn để tham gia vào nhóm để hàng ngày cùng về bờ nhé à, ờ, còn bây giờ thì à, mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai để các bạn à, ờ, tham khảo miễn phí ở trên kênh thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 9 đầu thủ đề 191 này và bạch thủ lô vip là 3663 nhé cái dàn đề rút gọn thì mình sẽ có 11 này 010 này 121 131 171 99 292 595 797 898 nhé đó các bạn mà trùng máu với mình các bạn cảm thấy là thích con số này thì các bạn chơi nhá và mình cũng có một đôi lời nhắn nhủ với các bạn đó là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy cũng mang tính chất là tham khảo mặc dù là mình đã cố gắng là soi cho các bạn những cái con số rất là đẹp rồi nhưng là trên này là những con số công khai thì có thể là đẹp này nhiều người chơi nhiều người biết này cũng có thể bị giam số ấy thì các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình đặc biệt nhá Zalo nó là những con số kín và được mình sàng lọc rất là kỹ càng thì nó sẽ có các khả